đi vào phần 1 lý thuyết. Phần 1 lý thuyết thì với phần lý thuyết này, các em hãy nhìn đến đây, tập trung nhìn đến bảng này, chúng ta sẽ làm quen với thí nghiệm. Thí nghiệm về tán xạ ánh sáng của Newton. Ta cùng nhìn đến đây nhé. À, đây ạ, ta nhìn xem. Hình vẽ rất là đẹp và sinh động. Đầu tiên, chúng ta chiếu ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trời ấy, đi qua một khe hẹp S tới mặt bên của một lăng kính P1 tới mặt bên của lăng kính P1 thì lúc này lúc này các bạn nhìn thấy hiện tượng như sau đó là các tia sáng sau khi đi qua lăng kính thì bị phân tách thành các màu ở đây có các màu như sau đỏ da cam vàng lục lam tràm tím tràm tím và các tia này có xu hướng bị lệch về phía đáy của lăng kính bị phân tách ra như thế này và bảng màu như sau Đấy, đỏ da cam vàng lam tràm tím ở trên đây được chưa các em đó thế thì đây cái hiện tượng mà ánh sáng phức tạp chùm ánh sáng phức tạp mà đặc biệt là trong cái thí nghiệm này chính là ánh sáng mặt trời ánh sáng trắng sau này các bạn sẽ biết đấy được không nhỉ khi đi qua lăng kính bị phân tách thành các màu như thế này người ta gọi là hiện tượng tán sắc ánh sáng tán có nghĩa là chia nhỏ sắc là màu sắc tán sắc tức là chia nhỏ màu sắc ra phân tách cụ thể nó ra thì gọi là hiện tượng tán sắc ánh sáng các bạn nhớ được chưa nhỉ đó đây toàn bộ thí nghiệm đây nhá từ đây các bạn sẽ suy ra một số cái nhận xét và kết luận thứ nhất cái kết luận các bạn nhớ thầy hiện tượng tán xạ ánh sáng là gì là hiện tượng lăng kính phân tách một chùm sáng phức tạp và ở đây là ánh sáng mặt trời hay còn gọi là ánh sáng trắng thành các chùm sáng đơn sắc nhớ nhá phân tách các chùm sáng phức tạp thành các chùm sáng đơn sắc gọi là hiện tượng tán xạ ánh sáng và thầy đã dặn các em cách nhớ rồi hiện tượng tán sắc tán là chia nhỏ sắc là màu sắc là chia nhỏ màu sắc của ánh sáng khi cái chùm sáng này đi qua lăng kính được chưa các em nhớ thầy nhá rồi ta tiếp tục sang mục tiếp theo mục tiếp theo mục hai nhỏ à lúc này ta sẽ làm quen với thế nào gọi là ánh sáng trắng và thế nào gọi là ánh sáng đơn sắc được chưa chúng ta cùng nhìn đến đây nhé vẫn là một thí nghiệm nhưng bây giờ thầy làm như sau thầy tạo thêm tạo thêm một cái lăng kính P2 nữa ở đây để ta xem có gì đặc biệt nhé và thầy đổi cái chiều đổi cái chiều của lăng kính P2 với P1 đáy của P1 ở đây nhưng đáy P2 ở đây để chúng ta thử xem cái nhận xét trước đó của thầy đó là gì ạ các tia sáng khi đi qua lăng kính có thực sự bị lệch về phía đáy hay không ta cùng nhìn đến đây nhé chúng ta chiếu ánh sáng mặt trời khi đi qua lăng kính P1 thì lúc này lúc này chúng ta thấy là à có sự phân tách tán sắc ánh sáng ở đây đỏ da cam và nọc năm trong tím thầy dùng một cái kính lọc E1 để lọc lấy chỉ